Xin kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đen Đồng Tháp Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 5 trong cái chuỗi video về mô hình nuôi con ốc vuông trong bể lót bạc Trong tập 5 này em xin gửi đến bà con hai nội dung chính sau Thứ nhất đó là em sẽ ờ, kiểm tra cái độ phát triển của con ốc so với tập trước cho bà con tham khảo Thứ hai là em xin gửi đến bà con ba cái lưu ý cần thiết cho những ờ, bà con cũng như ờ, những cái bạn trẻ nào mà muốn ờ, lập nghiệp với con ốc Rồi, em xin vào cái nội dung đầu tiên bây giờ em sẽ đi bắt một số con hóc và hóc để à, so sánh cái độ phát triển cho bà con xem nhé tính đến à, thời điểm hiện tại là còn à, hai tháng nha bà con đây cái này là vô mẫu 45 45 50 con một ký bu nha bạn nó đang chìm ở dưới nè cái này à mình đụng nước nó sẽ chìm thôi bà con thấy không không em sẽ bắt vô gỗ cho con xem ốc thì nó à, không có lớn đều nói chung là có tùy theo cái thể trạng của nó con à, con bự con nhỏ la eh. Pero mira como vaina, girl eh. Abandona la designa eh. Pero mira como vaina, girl lo que te llevases Ahí, aquí competencia ya no hay Nadie se compara a tu ahí Por eso andamos falla Andamos falla, por eso andamos de todas las guiales, es la number one, de las buenas mi males. Yeah, yeah, yeah, yeah. Me dice que tal, si vamos a quemar, you know. Pero vaya, gente que no le gusta que no sea normal, mala. Estamos en la buena, pero con ellos en la mala. Solo tenemos una vida, hay que gozarla, bebé. Hay que gozarla, bebé. Ella es una fila, una mujer entera. tiene su respeto, ella es la mera mera Es de la plaza, esa es su casa Rồi Thì ở đây nó cũng ờ, khô gáo đây em ờ, Cho bà con xem Đây là ốc bu Cái này là vô 45 ờ, con ký hết nha mọi con 45 con ký trở lại thì uh, vẫn còn một số con nó mới tầm uh, à, ngón ngón tay cái à đó nó đôi cái nữa nhưng một số con đã bự rồi đây con này là bự hơn ngón cái rồi con này ấp thịt vàng mà con thấy nó màu vàng không màu vàng khe à. đây nói chung là bóng lưỡng và con ốc mình nuôi nhìn đẹp lắm thì như đây những những cái con như thế này những cái con như thế này thì uh, đây mỏ nó mỏ nó mỏng lắm nè mỏ này là mình động mạnh quá là nó bị hư á nó bị bể cái mỏ những con thế này thì tầm một tháng nữa một tháng nữa nó sẽ chúng ta sẽ bắt đầu ờ, cho nó sinh sản một tháng nữa chắc ăn là sẽ sinh sản nha bà con một tháng đến một tháng rưỡi nữa thì cỡ này là lên ờ, nuôi tầm một tháng nó là lên 30 con một ký hết nha bà con còn à, những cái con à, như thế này thì chắc tầm mấy hai tháng nữa nó nó tăng trọng rất là nhanh còn bên đây là ốc lát ốc lát thì nó đạt như thế này là cũng à, yêu cầu rồi tại vì nó khi mà nó thành phẩm á, là nó cỡ như thế này thôi cỡ như thế này thôi nó tầm khoảng uh, 60 60 đến 45 con một ký to nhất là cỡ này là hết lóc rồi nó như cái này nè như, như thế này thôi nha bà con thì con ốc lát này là cái thịt nó rất là ngon đây ốc lát này thịt ờ, cực kỳ ngon nó nó nó giòn nó giòn thì chúng ta sẽ ờ, nhà hàng thì nó trộn cái phần lục lục xả có ốc bu thì nướng đây nhưng mà con thấy ờ, ở đây ở cái tập 4 á, là em quay cách đây 20 ngày thì à, em sẽ à, bà con thấy rồi phát triển không thì một à, một tháng nữa một tháng một tháng rưỡi nữa em sẽ làm cái bể sinh sản và phân tích cách nuôi sinh sản cũng như về ốc được ốc cái cho bà con xem ốc rất là đẹp nha bà con thì cái mòn đít mòn gì đó ở đây nó cũng có nhưng mà không có vấn đề gì đâu nó đâu có ăn được tới con, con, con ốc đâu mà con ốc thực vàng đẹp không màu vàng khe à? đây cái này hiện tại hai cái bể này là ở ngày mưa mưa nhiều quá nên nó ờ, hao một ngày nó hao ờ, từ 3 ờ, đến 4 con lai gai ngoài bà con không vấn đề gì hết thì chúng ta nuôi tới thành phẩm thì nó cái độ hao đó tầm khoảng từ 10 đến 30 phần trăm bà con nuôi con gì cũng phải hao nha bà con không ờ, đã đâu thủy sản là phải có hao không ờ, không ông nào mà dám tuyên bố là tôi nuôi không hao con nào thì em cũng sợ ông đó luôn nuôi thủy sản phải có hao còn ốc lát là những con như thế này nè những con như thế này là nó sẽ lên được thương phẩm như đây là từ 60 ờ, đến 45 con một ký đây cái này nó cũng sinh sản à tầm một tháng một tháng rưỡi nó sẽ bắt đầu sinh sản cho con xem con ốc lát có lẽ trứng nhỏ lắm thì chúng ta nuôi như thế này là đạt yêu cầu đạt yêu cầu thôi con ốc thịt vàng này là nó gà lử à, rất là đẹp thịt nó rất là vàng vàng lùm luôn rồi bây giờ em sẽ à, thả lại nha bà con nói chung là à, em không muốn bắt nhiều tại vì bắt nhiều mất công phải thả lại chứ gì á Và thả lại thì chúng ta không có thể nào mà đổ nó xuống được chúng ta phải thả từ từ cho nó tự bò đi nhưng mà chúng ta thả nó xuống đổ nó luôn là nó nó sốc ở đây em sẽ thả lên cái à, cái lá bằng súng này lá bằng súng còn chịu không nổi luôn ờ, mấy góc này luôn thôi để để em ờ, tắt cái máy quay em thả cái cho nó ờ, xong em sẽ quay tiếp rồi em thả lại xong rồi nha bà con thì bây giờ em cũng à, xin qua cái nội dung thứ hai đó là em xin à, gửi đến bà con à, ba cái lưu ý đối với những bà con hay những bạn trẻ nào muốn khởi nghiệp từ con ốc thì như bà con biết á chúng ta nuôi bất cứ con gì hay là chúng ta làm bất cứ điều gì á chúng ta cần phải tìm hiểu trước chúng ta tìm hiểu kỹ chúng ta phải nắm được các cái kiến thức cơ bản về cái uh, việc chúng ta chúng ta sẽ làm và chúng ta nên làm một cách uh, từ từ không cần phải ờ, quá vội và chúng ta làm từ uh, thấp đến cao thì uh, cái độ thành công nó sẽ uh, cao hơn thì uh, như uh, đối với nuôi con ốc á chúng ta phải bà con phải làm một cách uh, từ từ nếu mà ai mà gấp quá thì 99% là sẽ thất bại em là bảo đảm sẽ thất bại là con ốc là chúng nó là một cái loài thủy sản khi chúng ta nuôi chúng thì chúng ta cần phải trang bị một cái kiến thức ờ, về cái thủy sản gọi là kiến thức cơ bản về cái ờ, nguồn nước về cái thức ăn về cái ờ, kỹ thuật chăm sóc như thay nước như thế nào thì đối với nuôi con ốc quan trọng nhất đầu tiên đó là cái nguồn nước cái thứ hai là cái thức ăn và cái thứ ba là con giống thì đối với cái uh, nguồn nước chúng ta nuôi ốc đầu tiên chúng ta cần phải uh, trang bị một cái uh, nguồn nước chúng ta cần phải có một cái nguồn nước sạch trước khi chúng ta nghĩ đến nuôi ốc thì chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn nước thứ nhất là nó phải sạch nó không nhiễm mặn không phèn không nhiễm các loại thuốc hóa học khi mà chúng ta trang bị được cái uh, nguồn nước thì chúng ta mới nghĩ đến uh, vấn đề nuôi ốc nếu mà các bạn nào mà nuôi trong cái bể đốc bạc như thế này thì các bạn cần phải làm một cái hệ thống xả tràn hệ thống xả tràn để chúng ta có thể hàng ngày chúng ta thay nước chúng ta chỉ cần xả 20 phần trăm thôi và nếu mà các cái bạn nào mà hay bà con nào mà ở uh, gần các cái loại sông mà sông lớn thì miền tây gọi là sông cái đó thì những cái sông đấy là nó rất là sạch thì nước rất là trong và ít nhiễm các cái loại thuốc hóa học nếu mà chúng ta gần nguồn nước những, những con sông đấy thì chúng ta nuôi ốc rất là tuyệt vời còn đối với những cái bạn nào mà ở à, trong đồng có cái sông hẹp đó thì à, nguồn nước đó nó có khả năng nhiễm các cái loại thuốc hóa học từ cái ruộng lúa nó xả ra thì tốt nhất là các bạn nên à, làm một cái bể để chứa nước chúng ta sẽ xử lý nước và chúng ta sẽ bơm nước đó qua cái bể để nuôi còn nếu mà các bạn nào mà muốn nuôi nguồn nước là nước giếng hoặc là nước uh, uh, nước máy á các bạn vẫn nuôi được nước giếng này nước giếng với nước máy thì các bạn cần chú ý là kiểm tra cái độ phèn cái độ pH và kiểm tra xem coi cái nước uh, nguồn nước giếng đó à, nguồn nước máy đó nó có nhà cây nước nó có xử lý bằng clo hay không nếu không có xử lý thì bà con cứ nuôi thoải mái nuôi con ốc thì nó cần phải có cái giá thể để bám thì giá thể để bám là gì đó là các loại cây thủy sinh các loại cây thủy sinh là tên gọi chung của các cái loại cây mà có nó có thể sống dưới nước ví dụ như là bông súng nè bèo như con thấy trong cái bể đây không đây có bông súng bèo đại tượng cây rong rong viên tròn rồi đó thì về cái à, vấn đề thủy sinh em có làm một cái tập là hướng dẫn cho bà con về năm cái loại cây thủy sinh thiết yếu để chúng ta có thể ờ, uh, nuôi con ốc để bà con có thể tham khảo lại em sẽ để dưới phần cái ờ, link dưới phần mô tả thì qua cái phần thứ hai đó là đối với thức ăn thì như bà con biết là con ốc nó ăn được uh, tất cả các loại thực vật thực vật cho đó nó mang động vật đâu thì ăn được tất cả các loại thực vật từ rau củ quả lá cây trái cây cho tới uh, rong bèo cái gì nó cũng ăn nhưng mà bà con chú ý là nó ở dơ nhưng mà nó ăn sạch thức ăn phải đặc biệt là không được nhiễm thuốc hóa học nếu nhiễm thuốc hóa học thì ờ, không xong một trăm phần trăm là nó ăn vô con nào cũng ăn là dính hết khi mà nó mà hao thì hai ba ngày sau là bắt đầu hao rất là nhiều thì uh, thức ăn là bà con uh, nên chú ý là chúng ta cho ăn vừa phải chúng ta cho ăn tỷ lệ với cái số lượng trong uh, con ốc của con ốc chúng ta ví dụ như chúng ta có một ký ốc trong cái bể này thì chúng ta sẽ cho ăn với một ký cái thức ăn thì bà con nhớ là con ốc nó không có chết gì đói mà nó sẽ uh, hao gì uh, ăn quá nhiều nó ăn nhiều thì nó ra ruộng thôi nghe bà con bà con chú ý là chúng ta khi mà chúng ta thả thủy sinh đó, là con ốc nó vẫn ăn thủy sinh nó sống nhưng mà cái khả năng tăng trọng của nó sẽ thấp hơn khi chúng ta cho ăn thêm như ở đây em cho ăn thêm uh, mớp mớp non lao đủ nó sẽ tăng trọng nhanh hơn còn chúng ta để không nó vẫn ăn thủy sinh như ở đây có bông súng nè bông súng uh, bèo thì nó vẫn ăn và sống bình thường phát triển bình thường không có gì hết còn à, khi mà chúng ta bổ sung thêm các loại trái cây thì chỉ cho ăn à, số lượng vừa phải cho ăn vào buổi chiều buổi chiều tối như thế này chúng ta cho ăn tới sáng hết là được và chúng ta không cho ăn thì nó vẫn ăn bèo và sống coi như là dạng như uh, uh, ông bà ta thường nói là ăn để sống đó ăn qua ngày đó nó vẫn nhai bèo nó sống thôi bình thường còn uh, muốn mà tẩm bổ thêm thì cho ăn thêm bầu mớp rồi đấy trái cây thanh long đồ à, ờ, có nhiều bạn à, cũng à, cho ăn thanh long thanh long ở ở xứ thanh long rồi thanh long rẻ quá nên rẻ thanh long cho nó ăn nó ăn rất là nhiều nó ăn được tầng hai tầng xong rồi lại báo em là nó sao nó bị suy nghĩ rồi thì đấy ăn bao nhiêu để xuống cũng ăn hết thì chú ý là gì chúng ta nên cho ăn vừa phải thôi con gì cũng vậy bà con thủy sản mà ăn nhiều là gây hại thôi thì đó là về phần thức ăn à, em xin qua cái uh, thứ um, ba đó là về vấn đề uh, con giống thì cái con giống mà bà con tốt nhất mà bà con à, có thể nuôi để thử nghiệm đó là từ 1 đến uh, 2 tuần tuổi từ 7 đến uh, 15 ngày tuổi đó sau khi nở thì những con giống đó là nó thích nghi rất là cao và bà con có thể uh, bắt đầu từ nuôi từ những con đấy thì bà con uh, khi mà bà con uh, muốn nuôi thì bà con nên uh, tới tặng nơi tặng nơi những cái chỗ mà nơi mà chúng ta họ cung cấp con giống đó uh, hãy ờ, tham quan học hỏi kinh nghiệm cũng như là lấy giống luôn thì cái đó là người xưa gọi là cái ờ, mục sở thị đấy à, bà con cứ tới tặng nơi luôn tìm hiểu xem coi họ nuôi như thế nào họ làm như thế nào tại sao họ làm được mà mình làm không được bà con đừng có ham mà lấy cái con bự cứ lấy cái từ 7 đến 15 ờ, ngày tuổi đó mà con cứ ờ, về mà nuôi nó thích nghi rất là cao một điều nữa là bà con không nên lấy nhiều khởi đầu thì bà con nên lấy từ một ngàn hai ngàn con về cái gì chúng ta phải làm từ từ thôi gấp quá thì không được sau ờ, khi chúng ta đem giống về nuôi được từ một tuần hai tuần nửa tháng một tháng khi thấy nó phát triển tốt chúng ta hiểu được cái đặc tính của nó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng thêm một mở rộng thì bà con có thể là nuôi cái số lượng nó 2.000 con đó bà con nuôi tới lớn luôn bỏ ra 4 tháng trời thì nó sẽ bà con sẽ gầy lại được từ đại con giống nếu không bà con có thể lấy thêm con giống về vấn đề con giống thì còn một cái ờ, yếu tố nữa là hiện tại là trên thị trường là có khá nhiều ờ, cũng ờ, người kinh doanh về con giống là bán cái loại ốc gọi là ốc bố mẹ cũng như các cái loại ốc mà bằng ngón cái đó như cái này cái này nhau không như con ốc ở đây thì con ốc này là cái dân cái dân lái ốc nó gọi là con ốc dịch ốc dịch là vì sao vì những con ốc này là khi ờ, người ta dớt ờ, nhà vườn người ta dớt ta ờ, ca ra ta căng á là nó không có đạt được lên được cái ốc loại một loại hai nó không lên được thương phẩm thì họ sẽ dạt ra họ dạt ra và họ sẽ bán cho những cái người uh, nuôi vịt họ nuôi vịt họ mua về để họ cho vịt ăn người ta gọi là ốc vịt chuyên bà con là có ý định nuôi ốc bố mẹ hay những ốc lớn như thế thì bà con cần phải tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc của cái con uh, giống đó nếu mà người bán nuôi từ nhỏ cho tới lớn tại chỗ luôn bà con tới nơi bắt bà con uh, cách đóng thùng uh, cách đóng cho ngóc sao không bị sốc khi vận chuyển về và bà con thả đúng cái thực thì tỷ lệ sống nó sẽ nằm từ 50 ờ, đến 70 phần trăm còn nếu mà nguồn gốc không rõ ràng thì khi bà con thả là tầm 10 ngày sau nó sẽ hao tỷ lệ hao hụt là không em nói tỷ lệ tỷ lệ còn sống á tỷ lệ còn sống là chắc dưới dưới 10% phần trăm em đảm bảo là dưới 10% phần trăm em không dưới 10% phần trăm còn về cái à, ốc tự nhiên bà con à, bắt về nuôi vẫn được nếu bà con có à, ốc tự nhiên bắt về nuôi vẫn được nhưng mà tỷ lệ hao hụt nó sẽ tỷ lệ còn sống tỷ lệ sống nó sẽ từ 30 đến 40 phần trăm thôi và nó tầm khoảng 10 ngày sau nó sẽ bắt đầu hao cho con nên uh, em khuyên bà con là nên nuôi từ nhỏ lên tại nguồn nước đó nó sẽ sống được và sinh sản thì khi mà bà con nuôi một con khi nó sinh sản được nó sẽ đẻ ra một trứng và một cái trứng đó nó nở được 100 con với 100 con đó thì chúng ta sẽ gầy ra thêm nữa tỷ lệ hao hụt bà con chỉ cho đi đâu ao cái khả năng chăm sóc cũng như kiến thức của mình thì nó sẽ tỷ lệ hao hụt nó sẽ khác nhau nhưng mà nằm trong giai đoạn từ 10 đến 30 phần trăm là thành công chứ ờ, không ai mà dỗ ngược xin tên là tôi nuôi một ngàn con là sống hết một ngàn con là không có đây bà con thấy uh, ờ, chiều nó nổi lên nó, nó thả thiền nha bà con đây là lát nó thả thiền đây thả thiền khá là đẹp cái ốc lát cái thịt nó ờ, vàng nó trắng trắng mà nó vàng vàng ăn rất là giòn à, nhưng mà còn thấy không đây nô nó ăn nè nô gì là ok rồi ốc lát hiện tại um, phần ốc giống bên em cũng dưỡng uh, rất là nhiều phần uh, ờ, con ốc lát ốc giống dưỡng khó lắm nha mọi người kiểu mà lên lấy sức từ nhân giống là khá là lâu rồi em cũng ờ, qua một cái ờ, lưu ý cuối cùng cho những bà con nào muốn khởi nghiệp về con ốc đó là hiện tại là trên thị trường là cũng có không có một cái loại thuốc nào mà để ờ, đặc trị cho con ốc gọi là chỉ là những người là quảng cáo này nọ là chỉ lấy cái thuốc của những con khác và đưa vào thôi là không có cái loại thuốc nào mà trên cái vỏ thuốc là in hình con ốc cả có cái loại thuốc in hình con ốc nhưng mà nó để diệt ốc chứ không phải là cứu ốc cứu con ốc đấy cái thuốc đó thì bà con không biết rồi cái thuốc gì ốc bù vàng á vì vậy bà con nên ờ, không nên nghĩ tới cái loại thuốc đó bà con lên nuôi tự nhiên thì con ốc là con ốc nó sống tự nhiên nha bà con bà con cứ tạo môi trường tự nhiên và nuôi một cách tự nhiên chúng ta cũng không cần phải thúc nó ăn quá là nó sẽ sống rất là tốt sống bình thường con ốc lát này vô thương phẩm nha bà con đây nó cái này thôi vô thương phẩm tại vì ờ, nó không, nó không ăn thức ăn công nghiệp nó ăn ờ, thực vật và củ quả hoàn toàn tự nhiên nên chúng ta cứ nuôi tự nhiên thì nuôi con gì là cũng có ờ, hao hụt nên bà con phải biết cách khi mà nó hao khi mà nó nổi lên á thì nó không có cứu được đâu bà con cách ly nó ra đừng để nó lây con khác vậy em xin tóm tắt lại là nếu bạn nào muốn bà con nào muốn khởi nghiệp nuôi con ốc thì cứ nuôi chúng ta thứ nhất chúng ta tạo được cái nguồn nước thứ hai môi trường tự nhiên và chứng thứ ba là thức ăn sạch là cứ nuôi sẽ thành công em bảo đảm và giá hiện tại thị trường là không có khi nào là nó xuống dưới 40 ngàn nó ăn thực vật mà không dưới không xuống dưới 40 ngàn con ếch ăn thức ăn nhưng mà bán còn 40 ngàn họ còn bán mà tại sao con ốc mình không dám nuôi thì à, em cũng à, chia sẻ đó bà con à, một số đôi điều cho bà con muốn à, tham khảo để có thể à, hiểu sâu hơn về à, con ốc này thôi thì em cũng à, xin à, kết thúc cái video tại đây thì ở tập sau em sẽ à, bắt đầu tiến hành